Hello xin chào các bạn, hôm nay thì đi phỏng vấn hai con đó là Dior Sauvage Elixir và Tom Ford Ombre Laser. Hôm nay thì tôi phải cầm cái máy điện thoại này tại vì ờ, tôi có mang mic mà quên mất cái rắc cắm audio lâu quá rồi không đi quay phỏng vấn. Nên là sẽ lấy âm thanh từ đây nên mọi người có vẻ thông cảm nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phỏng vấn hai cái mùi hương này xem là mọi người số đông sẽ thích mùi hương nào hơn và cái khí hậu hiện tại uh, nhiệt độ ở Hà Nội nó rơi vào khoảng tầm loanh quanh tầm 20 độ một cái khí hậu rất là hợp lý để xịt nước hoa Đi cùng mình nhá Ờ, đây anh đang có hai cái mùi anh đã xịt hai tờ giấy rồi ừ. anh muốn hỏi hai bạn là hai bạn gửi xem chắc là hai bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn Thì em sẽ đổi các ừ, cháu ừ, đúng rồi đổi đổi cho nhau xem mà kiểu bình thường ví dụ ở cái thời tiết như thế này ấy, thì mọi người nếu mà để lựa chọn thì mọi người sẽ lựa chọn cái mùi hương nào dễ chịu hơn em là cái này em thích cái này thôi ừ, cái như cái này hơi nồng đây cho anh ngửi thử cái này nó, nó ừ. kiểu nó hơi bị ngọt quá cái này lại hơi ngọt quá à ừ. cái này lại dễ chịu hơn. hơn nó mát mát cả cái, này nó mát hơn à cái thời tiết kiểu mát mát rồi kiểu mát thời tiết mát mát này thì cái mùi hương này dễ chịu hơn hai bạn có dùng nước hoa không em ít dùng thế à rồi uh, đây uh, cái cái chai mà em chọn là chai Tom Ford Ombre Laser này rồi cảm ơn hai bạn nhé xin, xin cảm nhận à, anh đã xịt hai cái mùi hương ra hai cái tờ giấy rồi thì hai bạn gửi giúp xem rồi hai người đổi cho nhau xem là kiểu với cái thời tiết như thế này thì mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn em thích cái mùi này mùi này nó hơi khác em cũng mùi này thích cái mùi hương này hơn nhỉ không vâng. ừ. ừ. thế còn mùi hương này thì em thấy thế nào Mùi này em thấy nó hơi bị ngọt quá Nó hơi bị ngọt quá hả? Dạ vâng, với cái thời tiết nó hơi nóng như thế này À. Thì em nghĩ là dùng cái Bạn nữ cũng chung quan điểm với bạn nam không? Vâng Nhưng mà nếu mà mua cho bạn nam thì có mua mùi nào? Mua mùi này hay là mua mùi mùi, mùi còn lại? Ừ. Bạn nam đang dùng mùi gì? Có xịt nước hoa không? Em có. Có có hay thường xuyên xịt không? Nó... Ờ, từ cái ngày em bước chân vào bộ môn này thì em đang nghiện từ cái ngày em bước chân vào bộ môn này thì em đang nghiện À đang bị nghiện à? Thế là đang có những con gì rồi? Ờ, em có một con IPM này. À, em thường là sẽ sẽ sẽ thích gu kiểu gì? Ngọt nhẹ hay ngọt là nhẹ mát mát? À, với thời tiết mùa hè thì em thường là những cái mùi nó mát mát một tí ừ. còn là bắt đầu hơi lạnh lạnh thì em sẽ sang mùi ngọt nhẹ em không thích mùi ngọt nó bị nồng à nghĩa là mình sẽ luân chuyển theo cái thời tiết đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Rồi ok thì thì mùi em chọn là mùi uh, Tom on Blazer. Cảm ơn hai bạn nhá. Dạ. Vâng, cảm ơn. Xin cảm ơn. Anh em ạ, tình hình là cái chai mà tôi thích ấy Hiện tại nó đang thua với tỷ số là 0-4 thôi Hơi bị buồn Nên là tôi đang nghĩ rằng là nếu mà phỏng vấn một hai đôi nữa mà tỷ số nó vẫn vậy ấy, Liệu có khi nào chúng ta có một cuộc phỏng vấn mà tỷ số trắng không? Dễ lắm Omve giờ thực sự là kiểu Mình không nghĩ là mọi người thích Omve giờ đến như vậy Mọi người chê sâu Sovat Elixir ngọt kìa Nhưng mà thôi cứ làm thử hai đôi nữa nhá hai cái mùi mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi Mình muốn là các bạn gửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào hơn cho mọi người có thể đổi thử với nhau xem là kiểu với cái thời tiết hiện tại ở Hà Nội thì mình sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn và cái lý do vì sao chắc là em sẽ thích mùi này hơn ờ, cái lý do vì sao mình thích mùi hương này hơn tại vì nó nhẹ hơn đấy ạ Ôi, từ nãy giờ rất là nhiều bạn thích mùi hương này ấy tại vì nó nhẹ mùi này em thấy nó hơi nồng nó hơi nồng nhỉ nó không hợp với cái thời tiết này thế các bạn nam bạn nam mình sẽ thích mùi hương nào ờ thật ra mình thì mình sẽ thích mùi đấy hơn à. à, bởi vì uh, cảm giác nó rất là hút ừ. rất là hút tại vì từ nãy đến giờ là mình phỏng vấn còn tầm 6 bạn thì à. đây là người duy nhất thích mùi hương này thế hả nhưng mà các bạn có phải là người hay dùng nước hoa không? À, mình cũng dùng thường xuyên à thế à các ừ. bạn nữ mình có phải là người hay dùng nước hoa dạ em không à bạn nam thì bình thường em là bạn sẽ dùng theo cái thời tiết như thế nào à, mình thì nếu mà mùa đông thì mình sẽ dùng mùi cảm giác nó hơi ấm ấm một chút, cỗ hương một chút còn uh, mùa hè thì nó như thế này có vẻ là bây giờ mình đang cảm thấy nóng nên ngủ mùi ảnh nó rất là à. ừ. lúc nãy bạn định nói gì em thì thẩm mới dùng thôi à thế à rồi đấy mình cảm ơn hai bạn nhé cái chai mà bạn nam thích là chai Dior Sauvage này Ừ. còn bạn nữ thích là chai Ford on Blazer rồi mình cảm ơn hai bạn nhé okay. rồi xin cảm ơn ờ, mình đang có một kênh làm mình nước hoa thì mình đang muốn là mình đã xịt ra hai tờ giấy này rồi hai mùi hương để các bạn ngửi thử xem và các bạn đổi với nhau xem là uh, mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn trong cái thời tiết như thế này thích là thích mùi này hơn cho mình xem tên nhiều tên lý do vì sao mình thích cái mùi hương này không? mùi nó dịu dịu hơn nhẹ nhàng hơn thế còn mùi này ngào hơn. mùi này hơi hơi cảm nhận của em nó hơi bị nồng tí bạn nam bây giờ bạn nam mà bạn nam mà chung chung chung sở thích với với bạn nữ không hay là lại nghiêng về con này hơn mùa này cũng nồng hay là mùa nồng em cũng thích kiểu mùa nào nó nhẹ nhàng không ừ. Thôi nhưng mà nếu bây giờ phải chọn một trong hai chọn một trong hai mình sẽ Thôi, chọn phương án thứ ba đi em chọn <laughs> đó biết rồi biết biết biết biết là rất là trung thủy rất là uh, một một mùi hương rồi đây đây, đây. mùi này nhẹ hơn ờ, mùi đấy đây là một lựa chọn cực kỳ thông minh và an toàn không nên chọn người chọn khác rồi uh, hai bạn có hay thường thường xuyên sử dụng nước hoa không? hiện tại thì em đang xịt thì anh gửi đến một cái tông mùi ngọt ngọt đúng không dùng của nhà cái gì Prola Prola à. Rồi uh, mình cảm ơn nhá Cái chai mà hai bạn thích là chai Tom Ford Ombre Laser này Ok và các bạn có thể thấy được kết quả rồi Mà rất là may mắn Tại vì Dior Sauvage mình thích Nó vẫn được một phiếu anh em ạ Còn uh, kết quả còn lại của 6 à 4 cặp đôi chúng ta có à, 8 người thì 7 phiếu đều nghiêng về Tom Ford Ombre Leather. Và nếu như bạn đang lăn tăn với một cái mùi hương như thế này thì các bạn có thể tham khảo trên à, cái việc review chia sẻ trên cái trang YouTube cũng như TikTok của mình. Còn uh, hai em này thì kết quả như nào đã rõ rồi. đó lại là ông Kiên đi quay phỏng vấn ông dự đoán chai nào win thì chai đấy luôn luôn thua. Đấy là một điều rất là buồn cười. Thôi xin phép đi về nhá. Thế thôi, mệt lắm rồi.